Hi, guys. Hello, everybody. Teacher. Yes, hello. Great to see you today. Hello, teacher. Hi, guys. Teacher. Yes. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Mẹ tươi này là gì? Okay, remember to turn on your camera. Okay, guys. Hello, hello. hello. Hi, hello. Hello, teacher. Hello. hello, teacher. Hi, great to see you guys. Hello. Hello, nice to see you today. Hello, hello. hello. Hi guys, have you guys done the homework for the for the competition Moonlight, the Moonlight Super Kid? Yeah, you don't have the homework, right? This week you don't have the exercises. You're going to create a uh, yes, hello. You're going to film a video, uh-huh. Then you're gonna upload it into the group for the the moonlight contest, okay? Oh. Oh, Hi guys, hello everybody. Ngày tối đa một là ngày mấy tháng mấy con? Uh, the last day, the 19 of September, the 19 of September, ngày 19 tháng 9 là ngày cuối cùng của con nộp. Như vậy là tuần này thì cô sẽ không có cho bài tập để cho mọi người tập trung. À, mình làm cái bài dự thi. Okay? You still have how many days left? You still have four days left. Okay, guys? Four days left to do the moonlight. The moonlight biết ra tay nghe Hồng Quân Okay, so let's wait for let's wait for your friends. Okay, let's wait for a couple minutes. Nè. Nè. Ai hay học bài sóc? So that one, ok. Đối với cái bài đấy thì cô sẽ không thể chấm bây giờ được mà mình vẽ là bài để mình dự thi mà đúng không? Cho nên là cô sẽ đợi đến ngày cuối cùng các thầy cô ở trong trung tâm thì chấm bài cho con. Ok. Cho nên là mọi người cố gắng bạn nào mà chưa làm thì mình có thể bắt đầu làm nè. You still have four days left, okay? You still have four days left. Hi guys, great to see you guys today. that is the reason why today we don't have homework, right? So I cannot, uh, I, I won't correct the homework, okay? Today we're gonna do some more exercises about the jobs, okay? Hello, teacher. Yeah, hi guys. nice to see you guys. Hello. There are not a lot of students in our class today, right? Exactly there are not a lot of friends in our class today, right? It's Wednesday. Some of you have to study online at school, huh? Some of you have to study online at school. But I think we can start the lesson now. Mm -hmm. I think we can start the lesson now. So, oh wait, not this one, this one first. So for this one it's actually pretty easy for you. Mm -hmm. It's actually pretty easy for you. So for this one, there are 13. Yeah, 13, but number one is already finished. So you only do from number two to number 13. I will invite one friend will do two sentences for me, okay? One friend will do two sentences for me. Mm -hmm. Very easy. Just read this one for me and tell me the answer A, B, C, D, okay? And everybody else, you guys going to type in the chat box the answer. For example, 2A, 3B, 4C, okay? So now let's do number two. Let's invite um, cô mời Diệu Linh đi. Mm -hmm. Diệu Linh, can you do number two for me? Can you do number two for me? Are you here? I would already turn on the mic for you, Lynn. Is Yulin here? Is Yulin here? Um, what about cô mời Tùng nè, cô mời Duy Tùng nè. Can you do no. number two for me? You read number two no, first, no. okay? You read number two first. You read the sentence, yeah? See. Let yeah. us see. Can you read this one for me? Let us see. You read the sentence. Tùng đọc cho cô nghe cái câu trước nè. This person teaches teaches Still, teach, teaches students in a high school for a living. For a living. For a living. living. À, có living. nghĩa là kiếm sống. Cái người này làm gì? Cái người này dạy dạy ai? Dạy students, học sinh ở trường. Đây là ví dụ trường này, con hiểu là trường cấp mấy không? Trường cấp bao nhiêu? High school. High school là trường cấp à. Ờ. 3. Ví dụ như Tùng đang học cấp 1 đúng không? Yes như vậy trường của con yes. gọi là primary school à primary school là trường cấp 1 nè secondary school là trường cấp 2 nè còn high school sẽ là trường cấp 3 ok như vậy đáp án của Tùng là C correct answer good job Tùng very good of course it is the teacher right number three you read number three uh, first Tùng đọc cho con nghe trước nè this person sings song For a living. Yeah, sing songs. So what is the answer? A, B, C, D? Sing. A. a. Good job, guys. A, okay. Thank you, Tom so much. Yeah, sing songs. Hát. À, sings là động từ hát nè, đúng không? Thì tụi con phải chia động từ bởi vì this person nó là số ít, cái người này nó là số ít. Uh -huh. Cho nên là con phải chia động từ sings nè. Đấy, sing songs. For a living, tụi con hiểu cho cô cái cụm for a living có nghĩa là kiếm sống cái người này hát nhạc để kiếm sống cái người này dạy học sinh ở trường để kiếm sống đấy ok good job Tùng thank you so much number four I want to invite a girl okay let's invite a girl first uh -huh. this is person drivers, invite. by a truck for a living ok cô mời Trương với Thi đúng không? Ơi. Cô Mời Trương với Thi đúng không? Yeah. Hi, okay, wait. Để cô mở tiếng lại cho Trương với Thi nè. Ừ, như vậy Thi làm trước cho cô rồi đến Trương nha. Okay. Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Cô mở tiếng cho Thi rồi đó. Yes. Hi, can you hear me? Yeah. Yeah, okay. What is the answer for number four? Can you read number four for me, T? Can you read number four? con đọc cho cô nghe câu số 4 trước được không nè number 4 can you read number 4 this person um, drives drives uh, drives a for, truck for a living for living à, người này làm gì để kiếm sống vậy thi cái người này làm gì để kiếm sống drives drives you know drive con có biết cái hành động drives nghĩa là gì không lái lái xe gì lái xe gì thi lái xe gì truck là xe gì đúng rồi so what is the answer thi number four what is the answer it's D D guys yeah okay như vậy con đọc cho con nghe cái nghề này tên là gì thi cái nghề này con gọi là gì truck truck driver truck driver truck driver. Yeah, là tài xế xe tải. Good job. Truck driver. Very good. Rồi bây giờ chương làm cho cô number five, okay? Can you read for me number five? Uh, this person cooks food in a in a restaurant for a living. Okay, again trường cooks. Con hay có chi động từ nè. Con đọc cho cô là cooks. Cooks. Cooks. Có âm ở cuối nữa. Cooks. Yeah, okay, good. So the answer A, B, C, D. A. A, yes. What is A? The meaning of A. What is the meaning of A in Vietnamese chứ? Đầu, đầu bếp, đúng không? Yes, con gọi là đầu bếp, đúng không? Yes, okay. Thank you so much. Thank you, Chung and Thi. Uh-huh. Now let's invite one more. Let's see who's volunteer. Cô mời bạn nào mà giơ tay nha. Okay. Mm, okay, I will invite one friend. I want to invite Cô mời Thanh Mai nè. Thanh Mai, can you do number six for me? Can you do number six for me? Hello? Can you guys hear me? Ok, có thể là mạng cô đôi khi nó sẽ bị lắc nếu mà các bạn đang nghe cô nè có thể mạng cô đôi khi sẽ bị lắc nên là cô sẽ không nghe thấy tụi con được cho nên là tụi con có gì đợi cô một xíu nha ok you guys just wait for me uh -huh. ok cô mời thanh mai nè thanh mai are you there hello mai hello teacher Okay, can you do number six and seven for me? Six and seven. You read first the sentence. Con đọc lớn cái câu cho các bạn nghe nha. You read the sentence first. This person works at the police station and helps to fight crime, crime and prevent and it. prevent it. Prevent it. Prevent it. So do you know the answer for number six? Do you know the answer? Họ có đoán được cả đáp án không? This person works ở ờ, uh, làm việc ở đâu mọi người? At the police station. À, khi con nghe police station là con thấy ở đâu? Police station. Thấy ở sở cảnh sát. À, như vậy thì con có đoán ra được chưa? What is the answer for number six? A, B, C, D? D. B, are you sure B? B. Dạ, D. Dạ thưa cô đi. Yeah, dạ, D. Good job. Very good. Good job. Number seven. What about number seven? So six is D, guys. Các bạn nào mình không có cô mời không mời thì các bạn ghi đáp án rồi các bạn check lại nha. Các bạn nghe cô nói rồi các bạn check lại đáp án của mình xem mình làm ra sao nha. Okay. Okay, Mike, can you read number seven? His presence. Serves. Serves. Serve. Food in a in a in a restaurant in a restaurant in a restaurant yeah or a cafe cafe cafe for a living for a living yeah good job so what is the answer i think this one is easy right what is the answer a b c d a, a yeah. Good job. Thank you, Mai so much. Yeah, 7A, guys. Waiter. Waiter là bồi bàn, đúng không? Thì có phải là bồi bàn sẽ serves, phục vụ, à, phục vụ thức ăn ở trong nhà hàng hoặc là quán cà phê, những cái quán ăn nhỏ đó. Ok? For a living. Và ở đây cô giải thích một xíu cái cụm này. Cái người này làm ở đâu mọi người? Work at the police station. Ok? Làm ở sở cảnh sát và giúp giúp cái gì? Fight crime. À, giúp làm gì? Giúp đánh gọi là coi gọi là con đánh đuổi tội phạm đó à, và ngăn ngừa những cái ngăn đánh đuổi những cái tội những cái tội trạng nè ngăn ngừa những cái tội trạng ok so number six will be D uh -huh. And number seven, các bạn nhớ là mình chỉ chat đúng cái câu những cái đáp án mình làm thôi, ok? Mình chat những cái đáp án mình làm thôi nha, ok? Now number eight and nine, let's invite a boy, ok? Cô mời Hoài Nam. I will invite Hoài Nam, please. Hello, Hainan. Nam. What is the answer? Oh, can you read for me number seven, number eight first? Can you read number eight? This this person studies at school and sometimes college and university. Yeah, what is the answer, Nam? What is the answer? A, B, C, D? C. C, yeah, what is C? Can you speak loud? Can you uh, tell me what is C? Can you read that word? Student. Student, student. Good job. Yeah. Như vậy là người này thì học ở đâu? Học ở trường hoặc là đôi khi là ở college là cao đẳng hoặc là university là đại học nè. Khi nào tụi con lớn lên tụi con sẽ phải học ở đại học cao đẳng này đúng không? Uh-huh. Good job. What about number 9? Can you read number 9 for me? Okay, Hoài Nam, yeah, it's you. Okay, Hoài Nam vẫn đọc tiếp cho cô number 9, okay? I would I turn on the mic for you. You continue number nine for me, okay? This person takes care of huh? this for a living. Yeah, who is that person? Who is that person, Nam? Dentist. Dentist. dentist. Yeah, again, dentist. Dentist. dentist. Yeah, mình nhấn cái âm đầu tiên. Dentist. Good job, Hoài Nam. Very good. Yeah, number 9 will be C, guys. Các bạn check đáp án nè. Number 9, is C, okay? Cái người này takes care of. Các bạn còn nhớ cái cụm này cô giải thích không? Takes care of giống như là con chịu trách nhiệm về sức khỏe vậy đó. À, thì có phải là con chịu trách nhiệm về răng, con chăm sóc răng. À, có phải người này chăm sóc răng thì người này sẽ là dentist không? Yeah, dentist guys, remember? Now number 10 and 11. Okay, 10 and 11. Now it's gonna be a girl. Mm -hmm. à, cô mời Minh Khuê nè. Cô mời Minh Khuê nè. Can you read number 10? Can you read number 10, Khuê? Yes. This person. Cái người này thì như thế nào nè? This person. this person? Doctor. Ah, can you read? Can you read that sentence first? Con có thể đọc cho cô nghe cái câu đấy trước được không? Can you read that sentence? This person. This person worked in the in a hospital and treat, treat, sick treat. people. Treats sick people for a living. Good job. Yeah. So the answer is what is the answer, Khuê? What is the answer? Doctor. Good job, Khuê. Very good. Như vậy người này thì làm ở đâu, Khuê? Doctor thì sẽ làm Hot. việc đâu? Oh, hospital, hospital. Là, yeah, ở bệnh viện và họ làm gì Khuê? Họ trị bệnh cho ai? Cho những người như thế nào? Họ chữa trị cho ai? Treat. Những người như thế nào? những người bị ốm đúng không? Yeah, bị bệnh, bị ốm. Sick people. Yeah, good job Khuê. Very good. Now 11, please. Can you read ừ. first? Con đọc cho con nghe trước nha. Can you read the sentence first? Con đọc cho cô cả câu nghe trước nè. This person This person, this person walk in a post office and bring a letter for a living. Good job. So can you know, do you know the answer? Do you know the answer? This person postal works. worker. Ah, postal worker. Good job. Very good. Postal worker. Nó sẽ giống như là mail carrier vậy đó. Nhưng mà cái người này thì sao? Cái người này không phải là người đưa thư mà là cái người làm ở trong bưu điện. À, cái người này thì làm ở bưu điện nè và brings letter à, đem thư đến ví dụ nhận thư của tụi con nè những cậu tụi con gửi thư đến đúng không thì bưu điện sẽ nhận thư này bắt đầu phải có công đoạn chia ra rồi đưa đến cho những cái nơi khác nhau đúng không à, những người người làm ở bưu điện thì mình gọi là postal worker khuê lặp lại cho cô nè postal worker postal worker. Postal worker. Good job, Kwe. Very good. Thank you so much. Now the last person, please. I want to invite a boy Ah, okay. Uh, let's invite um, who raised, let's see who raised the hand. I want to invite someone who raised hand. Ah, okay, cô mời An nè. Xuân An, please. Can you do 12 and 13 for me, song An? You read first, okay. Con đọc cho cô nghe trước nha. Can you read the sentence first? This person fight fire and rival a uh, fire and for a living. Yeah, who is that person? Song An, who is that person? Yeah, C, what is C? Can you firefighter? Yes, good job. Những người này thì giống như là chiến đấu lại, chiến đấu với lại những cái gì những cái ngọn lửa nè và chở chạy chở cái xe, cái fire engine là cái xe tụi con biết cái xe cứu hỏa đó. À, người ta hay gọi là cái fire engine. Đúng rồi, good job. So number 12 gotta be C, guys. Good job, guys. Now the last one, the last one, Xuân This person cuts people's hair for a living. Good job. So the answer, you know the answer? Cut, cut people's hair. C, okay, can you speak louder? What word is it? Can you tell me what word? Ah, B, right? hairdresser đúng rồi yes good job nhà tạo mẫu tóc hoặc là nhà cắt tóc tụi con sẽ gọi là hairdresser yeah cut people mình thấy có cái chữ cut là cắt này hair là tóc này là mình biết ngay là à cắt tóc good job Xuân An very good thank you so much okay good job guys now one more okay now one more this one is easy ah this one's pretty easy okay cái này nó cũng rất là đơn giản nè you're not going to tell me what is the job you tell me the place that that person works Okay, you tell me the place that person works, okay? Okay, I want to invite the first one. Cô mời Phương Anh nè. A teacher work in a in a which in a, word? In a again. Louder, Phương Anh louder. School. School again. School. School. in a school in a school yeah okay good job yes good job very good correct answer guys à, cô giáo thầy giáo thì làm ở trường yes number two what about number two phương anh number two number two the hospital yeah a whole sentence phương anh đọc cho cô cả câu a nurse a nurse works in a hospital again hospital hospital, hospital. Yeah, yeah. Good job. Very good, An, Thank you so much. Thank you. Number three and four. Who want to do number three and four? Who want to do one number three and four? Cô nghĩ là các bạn biết rất là nhiều đúng không? Yes. Yeah, a lot of you guys tell me the answer in the in the chat box. Very good. Mm, I just invite a girl, right? So let's invite a boy, okay? Let's invite a boy. Mm, I want to invite cô mời cô mời anh Khoa đúng không? Uh ừ -huh. Anh Khoa, can you tell me number three? Do you know number three, Khoa? A teller. Teller. Do you know a teller? Ở đây thì teller nó cũng có nhiều nghĩa lắm. Có teller đôi khi có nghĩa là người kể chuyện nhưng mà ở đây thì cái nghĩa của nó là giao dịch viên. À, ờ, như vậy con có đoán ra được không? Yeah giao dịch viên theo con thì nghe cái tên giao dịch viên thì con nghĩ là làm ở đâu a teller works in a in a what khoa can you tell me the answer đó là ông mà a teller giao dịch viên liên quan đến tiền bạc nè giao dịch về những cái giao dịch về tiền bạc thì con làm ở đâu where do you work ngân à. hàng đúng rồi ngân hàng như vậy khoa có biết ngân hàng trong tiếng anh là từ nào không trong những cái từ người ta cho khoa nè khoa có biết là từ nào là ngân hàng không à, ah yes uh, good job đúng rồi khoa đúng quá yeah khoa, uh, à, khoa đọc cho cô cả câu luôn uh, teller a uh, teller was in a bank. Yeah, again a bank. Bank. A bank. À con không có nhận con không có bật cái âm p ra, con chỉ nói là chim bờ giống như mình bờ bò của mình bình thường á, bank. Bank. Bank. Not bank, bank, bank. Bank. Bờ bank. bình thường. Đúng rồi, bank bình thường thôi, không phải là p mà là bờ bình thường giống như chữ bờ bò của mình vậy đó. Ah, good job, very good. Number four Do you know a judge? a judge con có biết judge là gì không judge judge là gì nè judge you, you don't know the judge right a judge a judge works in a this word ok cô giờ ý nè bây giờ con có judge là là thẩm phán hmm, con có biết thẩm phán là ai không con có biết thẩm phán không thẩm, thẩm phán. phán thẩm phán là những người ra quyết định này đúng không ví dụ có một tội phạm nào đấy có một người nào đấy mắc tội gì đấy thì có phải là sẽ phải ra tòa nè đúng không rồi gặp thẩm phán nè rồi thẩm phán mà gõ cái búa một cái là ra quyết định nè à khoa khoa biết mà đúng không yes như vậy thì có phải là thẩm phán sẽ làm ở những nơi nào mà liên quan tới luật lệ tòa án này đúng không như vậy cái từ đấy trong tiếng anh con gọi là gì can you guess bây giờ nếu mà khoa không biết thì khoa thử làm phương pháp loại trừ cũng được ví dụ con thấy từ nào ở đây mà nó không liên quan đến tòa án thì con loại bỏ đi con theo con là con sẽ chọn từ nào khoa thử chọn đại cho cô thử này nếu mà mình không biết thì mình thử chọn đại luôn silent where where which word ah silent silent silent is not the correct answer silent silent okay let me tell you this word starts with a letter l It starts L. with the letter L. So how many words left? Con còn bao nhiêu từ nữa? Có hai từ thôi đúng không? Như vậy theo con là từ nào? A judge works in a law court. Yes, good job. Again, law court. Law court. Huh? Yeah, good job. Law court là tòa án. Ah, okay, Khoa, good job. Very good. Judge works in a law court. Yes, good job. Mm, now I want to invite cô mời Sa đi. Hôm qua đáng đẻ cô phải mời Sa này đúng không? Nhưng mà cô lại không nghe tiếng mọi người. Hello, Sa. Can you do number five and six for me? Yes. Uh, I I I finished trans uh, uh, number five first. Sa, number five first. Number five. A, library a liber librarian. A, librarian. Work in a library. Yeah, library. Good job. Con hiểu librarian là gì sao Librarian. À, sao đừng có tắt tiếng đợi cô xin nào xong ấy thì sao hay tắt tiếng. Mình làm hai câu là A librarian. Con thưa cô, librarian là nhân viên nhân viên làm ở ở đâu ờ. ở đâu là một thư viện ạ. Đúng rồi, hay là mình gọi cô thủ thư này đúng không? Yes, good job. So number five is like library, guys. Library, thư viện. Yeah. Number uh, number six, number six ra. Uh, can you read number six first? Con đọc cho cô nghe câu số 6 trước nè. Number six. Ờ, fitness. Fitness. Fitness. Ờ, fitness. Driver. Trainer. Trainer trainer work yeah. Dạ. in a... Uh, Can you guess? Fitness. Do you know the word fitness? Sao có biết cái từ fitness không? Trainer là con hiểu giống như cái chữ coach vậy đó. Con có cái chữ coach hôm trước mình làm là gì nghĩa là gì không? Coach. You remember coach? Huấn luyện viên. À, như vậy cái này không phải là huấn luyện viên của những cái môn thể thao mà là huấn luyện viên fitness có nghĩa là thể hình huấn luyện viên thể hình ah good job very good Sa thank you Sa so much thank you number six guys gym gym work in a gym uh -huh. gym okay gym như vậy câu số 6 các bạn sẽ chọn cho cô là chữ gym là phòng các bạn cũng biết phòng tập thể dục á phòng gym đó đúng không ở Việt Nam mình cũng gọi là phòng gym đúng không thì câu trả lời sẽ là gym Okay. What about number seven and eight? Um, let's invite. Cô mời băng nè. Can you do number seven and eight for me, băng? Number seven. You read the sentence first. Con đọc cả câu cho cô luôn nè. Um, a hairdresser works in a silent. À, a salon, a salon, again, a salon. salon. À, Vietnamese mình hay gọi là cái salon đó mọi người, cái chỗ mà các bạn hay đến làm tóc nè. À, salon đó, Việt Nam mình gọi là salon đó, tiệm salon đó. Đúng rồi, good job. What about number eight, Bang? Number eight? A cat's Casper works in a restaurant. Okay, again. A cashier, cashier, cashier. Cashier. Ah, yeah. Cashier. Cashier. Yes, good job. A cashier works in a in a what? Restaurant. À, ở đây thì để mà đọc cho nó hay hơn á thì Khuê đọc uh, ban đọc cho cô là restaurant restaurant, restaurant. đúng rồi bình thường nó có cái âm ơ là restaurant đúng không nhưng mà bây giờ mình sẽ đọc để cho nó tự nhiên hơn là mình sẽ nối lại luôn là restaurant thôi hai âm thôi restaurant restaurant, restaurant. đúng rồi yeah restaurant okay good job thank you bạn so much thank you now the last one I want to invite cô mời bạn toàn tây mm -hmm. you show me your keyboard con nghĩ là các bạn cũng làm được nhiều đáp án đúng lúc này đúng không? Uh, ờ, yeah. Ừ. À, number 9, can you read number 9? Can you read number 9? Dạ mấy bạn chat nhiều quá con thấy được số 9 rồi. À con tắt cái khung chat đi. Cái khung chat mình đừng có mở lên, con tắt đi đi. Can you see the, uh, the screen now? Con nhìn thấy màn hình cô chưa? Dạ. Ờ, uh, a a what? A what? Do you know this word? A wait. A waiter. A waiter. A waiter. Ah, a waiter. A waiter. Waiter works. Waiter là gì? Con có biết waiter là gì không? Waiter. Dạ cô không tiếng Anh lắm là phục vụ Như vậy con đoán đi bây giờ phục vụ thì làm ở đâu Phục vụ này ở nhà hàng Đúng rồi nhà hàng thì mình có từ gì Nhà hàng mình có từ gì Có đoán được nhà hàng là từ gì không Ê, nhớ hồi bữa giờ con nhớ rồi Rest Lâu quá con học lại rồi con quên rồi It's the word in number 8 đó, cái từ sau câu số 8 đó, cái từ mà bạn làm ở câu số 8 đó, number 8. Rush nãy cô chỉ đọc sao nãy cô chỉ còn đọc sao rest restaurant restaurant restaurant restaurant Yeah, restaurant. Yeah, ok. Như vậy câu thứ 9 là restaurant và ở đây cô hướng dẫn các bạn tại sao hồi nãy cô chấp nhận đáp án của băng nè. Bởi vì cashier đúng là vẫn làm ở nhà hàng đúng nha mọi người. Thu, thu ngân thì vẫn làm ở nhà hàng đúng không? Nhưng mà ngoài nhà hàng thì ở đây mình còn có gì nữa mọi người? sẽ có cái gì nữa nếu mà ở đây thì đáp án question là cô cho uh, cô cho băng là ý đúng thêm thôi chứ thực ra ở đây mình sẽ không có điền question mà mình phải điền một từ khác đâu cô xem thử các bạn nào ghi đúng cho cô đâu bạn nào thử ghi lại number 8 what is the answer for number 8 ah à, yeah yeah good job guys yeah shop uh ừ -huh như vậy thì thu ngân ngoài làm ở nhà hàng ra thì cửa con còn làm ở cái cửa hàng shop ví dụ như là bookshop shop nè là nhà sách nè uh, toy shop nè là cửa hàng bán đồ chơi hay là clothes shop là cửa hàng bán quần áo nè đấy thì ở đây các bạn sẽ cho tôi vào chữ shop như vậy nếu mà mình chưa làm câu chính thì mình sẽ có thể chọn chữ restaurant đúng không nhưng mà khi mình đã làm câu chính rồi là mình biết cái chữ restaurant nó phải đi ở đây rồi nè thì ở đây cửa con phải xóa restaurant đi và cho câu chữ shop ok and the last one à, nói cái này thì hơi khó một xíu cô thử mời um, bây giờ cô mời một bạn nha Okay, this one. Okay, Zhang, do you know this word? Do you know this word? Can you do the last one for me, Zhang? Cinema. An also works in a cinema. Yeah, do you know what job is it, Zhang? Do you know what job is it? Can you guess? Con có đoán được cái nghề là nghề gì không? Con người dẫn cho người đó. Yeah, yeah, good job. Wow, very good. Yeah, các bạn nào ở đây đã từng xem phim ở cinema chưa? Mm, an usher. Cái chữ này là cái chữ usher. Usher. Usher có nghĩa là cái người à, đi giống như là con biết là khi con đi xem phim trong rạp chiếu phim á thì cái người đấy sẽ dắt con đến ví dụ con đưa vé con mua vé xong rồi con vào rạp số mấy đi con vào rạp số number 2 uh -huh you go with number two and then someone is there it's an usher cái người mà đứng ở trong đấy cái người đó gọi là usher đó người đó sẽ dẫn tụi con tới cái chỗ ngồi của mình okay so that is an usher so an usher works in a in a cinema okay guys very good job wow hôm nay là cô thấy các bạn biết rất là nhiều từ rồi cho nên các bạn làm rất là giỏi good job guys very good good job thank you guys so much mm -hmm như vậy hôm nay thì mình sẽ làm thêm hai cái bài tập đấy thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục bài tập học của mình nhé ok so for who Ok, đối với những bạn nào mà các bạn chưa làm ở tuần này thì cô đã nói là there isn't any homework, right? No homework for this week homework của tụi con tuần này thì chỉ là mình làm cho cô cái bài dự thi để đi thi cái cuộc thi Super Kid The Moonlight à, bài thi thì đương nhiên đã nói là trung thu thì bài thi của mình phải liên quan đến trung thu đúng không thì tụi con có thể làm nhiều lắm ví dụ các con hát một bài hát đọc một bài đọc nào đấy liên quan tới trung thu rồi quay lên cũng được hoặc là mình tự sáng tạo một cái bài nói ra ví dụ nói về những việc mà tụi con làm vào trung thu nè à hay là tụi con thậm chí có thể tự tự vẽ một cái bức tranh về trung thu rồi tụi con giới thiệu hoặc là tụi con tự làm một cái lồng đèn tự làm bánh trung thu nè rồi tụi con giới thiệu cái cách làm bánh trung thu giới thiệu cái cách mà mình làm lồng đèn như thế nào đó mình quay clip lại ok như vậy thì cái đấy mình vừa có nói nè mà mình vừa còn có đạo cụ nữa đúng không cho nên là cái bài của mình sẽ rất là hay ok như vậy bạn nào mà chưa làm thì tụi con nhớ là there are four days left, okay? Four days left uh -huh, for the homework cái bài tập lần này thì cả tuần cô cho một bài này cả tuần mình làm luôn à, một tuần để mình làm cái bài này four days left còn 4 ngày nữa bạn nào mình chưa làm thì mình cứ từ từ đến còn 4 ngày nữa các bạn nhớ nộp bài nhá. ok ngoài việc là mình làm bài tập thì mình còn được có cơ hội nhận thưởng nữa cho nên các bạn đừng quên nhá. ok guys so last time last time à hôm nay là cô nhớ này cô nhớ là vinh nè đúng không cô nhớ vinh là hôm trước cô đang mời nè mà cô chưa có cô với cô có trục trặc kỹ thuật đúng không cho nên là cô chưa mời vinh với sa với bạn nguyên thì vậy đúng không ok như vậy hôm nay là để cô coi em có bạn nào ở đây nha hôm trước là mình đã nghe rồi đúng không và ở nhà chắc là tụi con cũng nghe lại rồi nè cho nên là bây giờ mình sẽ thực hành luôn ok rồi cô mời vinh trước nè cô mời Vinh rồi sau đấy đến Sa nè ok Sa cô xem có Nguyên ở đây không nha cô nhớ bạn tên là Nguyên đúng không is Nguyên here? hình như không có Nguyên ở đây cái bạn Nguyên lần trước cô không thấy ở đây I cannot see you ok Vinh mở tiếng cho cô chưa yes is Sa here Sa yes OK, what about Vinh are you here Can you turn on your sound? Hello, Vin. Can you hear me? Yes. Okay, speak louder, okay? Speak louder, guys. Uh-huh. Now I want to invite another friend, okay? Cô mời thêm một bạn nữa nha. I want to invite Cô mời Diệu Hương nè. Diệu Hương. Okay, Diệu Hương. Okay, Hello, Yu Hung. So now, okay, guys, pay attention. So Sao will be the woman, okay? Diệu Hương, you going to be, to be the narrator. Con sẽ là người dẫn chuyện. Con biết người dẫn chuyện là đọc những cái gì mà đúng không Hương? Yes. Yes. Ok, good job và Vinh con sẽ là the man, ok? Như vậy thì bài của mình lúc nào cũng là gì? Mới đầu vào là the, là người dẫn chuyện trước nè, dẫn qua câu chuyện rồi mới tới người đàn ông rồi mới tới người phụ nữ đúng không? Ok. So now let's start guys. Now first, now the narrator. Hương go first. A man is in a hospital. Okay. Vinh Excuse me, do you work at this office? I do. Yes, I do. Okay, next one. He's looking for help. Oh, good. Can you help me? Well, I... The man has a book cold. A bad cold. a bad cold. Bad cold. À, một cơn cảm bad cảm lạnh. Cold. Đúng rồi, một cơn cảm lạnh rất là tệ. Yes, Vinh Vinh. Wait, are you a doctor? No, no, this one. What? Number three, Vinh Number three, not number five. Number three, down here. Are you nine? Eh? Down here. You see? Uh, you see, I have a a what, Vin? Can you see it? Vinh nhìn thấy không? Can you see that one? Yes. Okay. Như vậy Vinh đọc lớn lên cho cô nè. I have a a terrible a terrible cold. Yeah. Rồi mình phải làm hành động giống như là mình bị gì mình bị ách gì, ách xì á. Achu. Achu. Okay những bạn nào mà đóng vai người đàn ông là mình phải biểu cảm lên nè bởi vì mình phải có làm cho người ta nghe là mình biết là mình đang bị bệnh đúng không Achoo. ok next one number four hương number four the woman can't help the sick man các bạn vừa bạn này xong là bạn kia vào liền để câu chuyện của mình nó liền mạch ok Vinh continue and I'm so hot. Yeah, and I'm so hot. Đấy, mình phải có biểu cảm nhiều vào. And I'm so hot. À, mình cái người mình nóng quá. Yes. Good. Next one. Next one, Sa. Sir, I'm sorry, but. Yeah, sir, I'm sorry, but. À, những cái chỗ nào mà con thấy nó kéo, con cũng thể kéo cái từ đấy ra. But. Uh -huh. Yes. Number five. The man wants to find a doctor or a nurse. Find a doctor or a nurse. Again, want to find a doctor or a nurse. The man wants to find a doctor or a nurse. Good job, very good. Next one, next one. Tới Vinh nè. Wait. Are you a doctor? Như vậy sao phải trả lời là no, yeah, dạ, rồi xong rồi Vinh mới nói tiếp là gì? A nurse. A nurse. No. Yeah. Good job. Next one. Hung. the last one. The woman is isn't a doctor or a nurse. What do you do? I'm I'm. I'm pastor. Cashier again. I'm a cashier. I am cashier. cashier. À. I work at the hospital gift shop. Yeah, dạ, gift shop, cái cửa hàng lưu niệm mà bạn à, bán ở trong bệnh viện đó. Yeah, dạ, good job. Okay, thank you guys so much. One more group. Okay, cô mời thêm một group nữa nè. One more group. Okay, let's see. Mm, let's invite. First, I want to invite the men. Okay, I want to invite the men. Cô mời Phúc Nguyên nè. Phúc Nguyên will be the man for me, okay? Wait, okay. okay. Yeah, okay, wait. Cô mời um, next one cô mời Trang nè. Trang will be the narrator. Okay, Trang? Okay. Good job, very good. Now, cô mời Xuân Thủy. Xuân Thủy will be the woman, okay? Ok, good job. Now you guys start. Khi mà cái người dẫn chuyện vừa xong thì các bạn uh, the, uh, the man sẽ nói liền, sau đó tới woman liền, mình liên tục câu chuyện không cần phải đợi cô luôn. Nếu mà cô thấy có chỗ nào sai, các bạn phát âm sai thì cô sẽ dừng các bạn lại. Ok. Now let's start guys. Let's start now the narrator. A man is in a hospital. If kill me, do you work at this hospital? Yes, I do. is looking for help. Oh, good. Can you help me? Well, I. The man has a bad cold. You see, I have a terrible cold. Achoo! Good job. The woman can't help the sick man. And I am so hot. Sir, I'm sorry, but mm-hmm. the man wants to find a doctor or a nurse. Wait, are you a doctor? No. No. Nurse. A, a nurse? nurse? No. Mm -hmm the woman isn't a doctor or a nurse. What do you do? I am a cashier. Cashier. Again, boy. Cashier. Cashier. Mm -hmm. cashier. I work at the hospital you shop. Yeah, okay. Good job. Thank you guys so much. Wow, good group. Ừ, nhóm này các bạn làm rất là tốt nè. Đúng rồi. Mình sẽ thank you teacher. Yeah, thank you so much. Ví dụ như Nguyên nè, Nguyên cũng có cái biểu cảm hay là câu hỏi ví dụ như a nurse. À, đối với những câu hỏi thì mình hay lên giọng a nurse những cái câu lên giọng một can you help me? Can you help me? Do you work at this hospital? Con thấy câu hỏi là mình hay lên giọng những cái khúc cuối đúng không? À, và bạn cũng có những cái biểu cảm nè giống như là người bị bệnh and I'm so hot và những cái chỗ nào mà kéo dài chẳng hạn như mình đang bị nói mà mình bị ngắt câu vậy đó Sir, I'm sorry, but đó thì những cái chỗ đấy mình có thể kéo dài ra. Well, I à mình chưa kịp nói hết câu là đã bị giống như là bị người đàn ông hắt xì rồi đó, cho nên mình chưa kịp nói hết câu. Uh-huh, good job. Khi mà chúng ta đọc những cái này thì tụi con tập thêm những cái biểu cảm, câu hỏi thì mình nhấn âm như thế nào đó, à, thì cái câu mình nghe nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. what do you do à, những cái kiểu như ngạc nhiên thì mình sẽ hỏi như thế nào chẳng hạn ok Good job, guys. Very good. Good job for today. Wow. Excellent works. Okay. Now, next one. For this one, you will have to answer the questions. Okay. You have to answer the questions. Uh huh. You answer the questions. So with this reading again, and I want you to answer the question. Okay. So I will invite someone okay? And you're going to answer the question for me. So you have three questions right here. Who does the man think the woman is? Mm, so now who want to volunteer? Is there any volunteer, guys? A lot of hands right here, right? A lot of hands. Mm, let's invite. Okay, I want to invite Hung Zhang. Come on, Hung Zhang, Yes. Okay, so number one, who does the man think the woman is? How can the you man, The man thinks. The man thinks the woman is. Is. Theo con thì người đàn ông nghĩ cái người phụ nữ mà anh ta gặp á, à, cái người phụ nữ mà ông ta gặp là ai? À, làm nghề gì? The man thinks the woman is is a is the Ờ, ờ, a, a, doctor or Oh yeah, good job. Lan, good job. A doctor or a nurse, right? Người đàn ông thì nghĩ là người này là uh, người phụ nữ này là bác sĩ hoặc là y tá đúng không? Yeah, good job. Thank you Giang so much. Thank you. One more friend I want to invite. Mm, let's invite cô mời cô mời Minh Châu nè. Okay, Minh Châu, can you answer number two for me? Does the woman help the man? Does the woman help the man? Cuối cùng thì con thấy người phụ nữ có giúp được cái người đàn ông này không? Does the woman help the man? No. No she, no she. Như vậy cả trả lời cả câu thì con phải trả lời là no she. No she doesn't. No she doesn't. She doesn't odd. Ah, why? Can you tell me ờ. why? How can you know she doesn't help the man? How can you know that? Làm sao con biết được? Uh, uh, what which picture? Uh, which picture? The woman uh, làm sao con biết được à, tại sao nó là no she doesn't tại sao cuối cùng là người phụ nữ ấy không giúp được tại sao con biết why because she she is not a she is not a is not a doctor yeah um, she's not a um, doctor um, uh, but who is she Yao who is she she's not a doctor so who is she như um, vậy cô ấy là ai she is a um, she's a uh, gift shop ah no she works at the gift shop cô ấy làm ở gift shop nhưng mà cô ấy là ai what is her job she's a cashier okay cô ấy là thu ngân à, thu ngân ở cái chỗ mà gift shop đó đúng rồi yeah good job cô ấy không giúp được bởi vì cô ấy đâu phải là bác sĩ đâu she she isn't a doctor guys so she cannot treat that man uh à, -huh. she cannot treat cô ấy không thể chữa trị bệnh được okay good job So now this is a question about you. The question about you, number three. I will invite some friends for number three, okay? First, I would like to invite Rồi bây giờ cô mời Ngọc Khuê nè. Ngọc Khuê, can you answer number three? Teacher. Okay, so do you ever go to a hospital? Do you ever go to the hospital? Yes or no? No, I don't. You don't go to the hospital, really? So have you ever got sickness? Have you, uh, uh or were you ever sick? Con đã bao giờ bị bệnh chưa? In the past, were you ever sick? No. You never sick, really? Wow, you are very healthy and strong. You never sick in your life. Mm, that's good. Good job, Quê. Wow, good health. Như vậy là Quê có sức khỏe rất là tốt đúng không? You never Tôi got sick. Nhưng mà bị bệnh nhẹ. Yeah, okay. Yeah, you got a real light sick, right? So what did you do? What did you do? Con này làm gì lúc đấy? Nếu mà con không đến bệnh viện thì what did you do? Do you take? did you take medicine? Did you take medicine? Yeah, you take yeah. medicine, right? Do you drink? Did you drink a lot of water? Did you drink a lot of water? Mm -hmm. What else? What else did you do, Khuê? What else? Khuê còn làm gì nữa ngoài việc uống nhiều nước nè, uống thuốc nè, Khuê còn làm gì nữa không? Để mà con có thể mà gọi là trị được cái bệnh đấy, cái bệnh mà kiểu như bệnh nhẹ đúng không? Ví dụ con bị cảm hay bị ho này, bị sốt nhẹ nè, thì con làm gì nữa? What else? Đẩy con cho mẹ. What did you do? Did you go to mm-hmm. sleep early? Yes. You go to sleep early? Yeah, why? When you are sick, yeah, you should go to sleep early, right? Yeah, good job, Kwe. Thank you so much. Thank you. Now let me invite someone. Mm -hmm. What about? Okay, cô mời Việt Phương nè. Hello Phương, can you tell me, do you ever go to hospital? Can you play? yeah, Do you ever go to the hospital, Fool? Do you ever go to the hospital? Ah, Phương mở tiếng lại cho cô nè. Okay. Yes. so yeah, you did, right? So explain why. Why did you go to the hospital? Tại sao con lại đến bệnh viện? Why? Because you were, bởi vì con đã bị bệnh I sick when I was two years old. Ah, yeah. So when you were two years old, you were sick, right? So you did go to the hospital. Yeah. How many days did you stay at the hospital? How many days did you stay at the hospital? Three months. Three months. Wow. What kind of sick? What kind of sickness? What kind of sickness, Phương? Only two years old, guys. Như vậy là bạn Phương từng bị bệnh rất là nặng vào lúc bạn 2 tuổi cho nên là bạn phải ở đó bao nhiêu lâu? three months, guys. Mm, what did you do there? What did you do there? Do you get close to the doctors there? Phương có, có còn có như là có thân thiết với các bác sĩ ở đấy không? Did you get close to the doctor? Can Phương hear me? Can Phương hear me? sometimes maybe the, the internet has a uh, has is, unstable right sometimes the internet is unstable đôi khi cái mạng của cô hay là mạng của các bạn sẽ bị trục trặc đúng không cho nên các bạn cứ đợi cô một xíu nha ok mm, but good job Phương thank you for your answers okay Phương trả lời rất là tốt very good job yeah so he did went to, he did go to the hospital when he was two years old uh huh only two years old and he stayed there for three months bạn đã đi đến bệnh viện lúc mà bạn 2 tuổi thôi và bạn phải ở đây đến 3 tháng lận uh -huh. so she did he did well go to the hospital okay good job thank you so much now this one very easy you just need to listen and then I will invite two friends one girl will be Emma and one boy will be Will is a dialogue. Đây là một cái cuộc hội thoại. Uh -huh. You just pay attention, you listen, then I will invite, okay? You listen first. You're going to listen first. Unit 2, page 18. Activity 8. Listen and read. Say. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She's a reporter. That's really cool. I want to be a newspaper reporter someday. I love to write. You do? I don't. I want to be an artist. I love to draw. Okay, one more time. Pay attention. Đối, ví dụ như những cái câu hỏi thì tụi con coi thử coi là người ta nhấn âm như thế nào. À, you do, you do. Đấy, mình nhấn âm như thế nào. Okay, pay attention guys. Unit 2, page 18. Activity 8. Listen and read. Say. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She's a reporter. That's really cool. I want to be a newspaper reporter someday. I love to write. You do? I don't. I want to be an artist. I love to draw. Okay, now I will invite two friends, okay? I want to invite Công Khan. Mm -hmm. Hello Khan, can you will be well, okay? And Bảo Ngọc, you will be Emma, okay? Các bạn nhớ để ý cho cô những cái nhấn âm nha. Okay, Emma first. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She uh re reporter yeah reporter again again she's con này các có phải s đúng rồi she's a reporter she's a reporter yeah Emma that's really cool I want to become a newspaper response reporter Some reporter reporter paper reporter someday. I love to write. À, ở đây uh, Ngọc chú ý cho cô, ở đây người ta chỉ nói là want to be thôi, còn become là trở thành ai đấy đúng không? Còn này là bạn nói bạn muốn làm. À, thì ở đây mình chỉ cần đọc là I want to be a, okay? Now you uh, ờ, Khan, Khan, now your turn. Khan, will you, you, you do? I don't. I want to be an artist. I I love to draw. Yeah, good job. Ok, ở đây thì con có thể nhấn âm mạnh hơn một xíu. You do. À, kiểu thiệt hả? Tiếng Việt mình hay cũng hay nói vậy đúng không? Thiệt hả? You do. I don't. À, mình nhấn âm cái chỗ don't giống như là kiểu à, tôi không thích đâu, tôi còn tôi là tôi không thích. Ok. Now one more friend. I want to invite Khánh Nhật. Khánh Nhật you will be Will and Ngọc Hà will be Emma. Ok. Ngọc Hà will be Emma and Nhật will be Will. Yes. Okay, wait, wait, where is Nhật? Are you here, Nhật? Cô vừa mới thấy Nhật ở đây mà Nhật đâu mất tiêu rồi. Are you here? Are you still here? Này cô mở tiếng cho Nhật rồi nè. Hình như Nhật bị out ra mất tiêu rồi. So wait, okay. Con đợi cô một xíu, cô mời thêm một bạn nữa nhé. Cô mời Đăng Khôi nè, Trần Đăng Khôi. can you turn on your sound? Yeah, okay. Now, Hà, you will be Emma and Khôi will be Will, okay? Yes, start now. Okay, Hà nè, Hà vào cho cô Emma nè. Where does your mom work? He was at a television station. Station. station. Yeah, good job. What does she do? is a reporter. Yeah, reporter. Yes. That's really cool. I oh, want again, to. That's be, really cool. That's really cool. Yeah. I want to I be want, a. I want. I want to be a newspaper. Paper. Newspaper. Paper. Reporter. reporter someday. I love to write. Good job. You do? I don't. I want to be an artist. artist. Yeah. I love draw. Yeah, I love to draw. Yeah, good job. Wow. Thank you guys so much. Thank you. Good job. Hai bạn làm rất là tốt đó. Yes. Now the last pair, okay? Cô mời một hai một cặp nữa nha. Mm -hmm, the last pair. I want to invite cô mời Hà Anh nè and okay Hà Anh can you turn on your sound Hà Anh mở tiếng được chưa Okay, wait. Han, can you turn on your sound? Okay, one more time, Han. One more time. Can you turn on your sound? Cô bấm cho Hà Anh rồi đó. Hà Anh mở từ tiếng chưa? Con nói này. Hello. Là cô. Yeah, okay, good job. Now one more friend. Hà Anh đợi cô nhé. Cô mời một bạn nữa nè. I will invite. Cô mời Phát nè. Phát học lớp 3 nè. Hello, Phát. Can you turn on your sound? Yeah, good job, Phát. Yeah. So fast you will be Will and will be Emma. Okay. Mm-hmm. Now start now, guys. Emma. Where? Where do you mom work? Where does? Again, Hà Where does? Where does? Okay, Will, Will. She works at a television station. What Good job. What does she do? Yeah, what does she do? Will? She she's a poster. Again, she's a reporter. A reporter. See a reporter. Good job. Good job, Pam. Rasmea cook. Again, that's really cool. That's really cool. Yes, yes, me too. Right See? Paper. Reporter. Recover. Some. Some to Y. Yeah, good job. Last one. Back. You do? Mm. I don't. I want to to be an artist. Artist. I love artist. Again? Arden. Yeah, artist. Artist. artist. Good job. Artist. This. Đúng I rồi. To draw. To draw. Con thích vẽ. Draw. Yeah, draw. Đúng rồi. Draw, not draw. Okay, good job, Hàn và Phát. Thank you guys so much. Thank you. Mm, very good job. Thank you, guys. Now, before we stop, I want to talk a little bit about this grammar. Okay, so when you want to know, for example, uh, I want to know what is, um, for example, I meet someone, okay? I want to know her job or his job. I will ask that person, what do you do? For example, I meet uh, Trang. À, ok, ví dụ cô gặp Trang ngoài đời, cái cô hỏi Trang, What do you do, Trang? What do you do? À, bạn làm nghề gì? Con làm nghề gì? Đúng không? Thì cô phải dùng câu là What do you do? But now I don't want to know about Trang jobs anymore. I want to know about your dad job or your mom's job. À, cô không muốn biết về nghề của Trang đâu. Bây giờ cô muốn biết về nghề của bố với mẹ Trang đi thì ở đây có phải thay vì cô hỏi là what does uh, your mother do Trang what does your mother do Trang thì cô sẽ hỏi các à, vắn tắt thôi thay vì là your mother là hơi dài đúng không thì lúc sau cô đổi lại thành what does she do Trang à what does she do à như vậy có với những cái chủ ngữ là con nhớ cho cô he she hoặc là chủ ngữ số ít your mother mẹ của con mẹ của bạn à ok the teacher những cái gì đấy là số ít đó ừ, thì con nhớ cho cô là con sẽ dùng does what does ok thì ở đây mình có câu là what does he do hoặc là what does she do hoặc là cô có một cái tên cụ thể chẳng hạn như cô có bạn Lily What does Lily do? Lily làm nghề gì? What does Lily do? Thì các con nhớ cho cô khi mà là chủ ngữ số ít thì tụi con sẽ phải dùng trò động từ là does, he nè, she nè Ờ, ở đây người ta không liệt kê chữ it bởi vì mình đâu có bao giờ hỏi là nó làm nghề gì đúng không nó làm nghề gì à, thì ở đây mình có câu là he nè she là hay dùng nhất anh ấy làm nghề gì cô ấy làm nghề gì bạn trai đấy làm nghề gì ông ấy làm nghề gì đúng không thì mình hay dùng là he she nhất ví dụ cô hỏi là bạn Peter Peter là tên của con trai đúng không it's a boy's name so I will ask what does Peter do Peter làm nghề gì so what is your answer your answer will be Kay vì con nói là Peter is con lặp lại cái chữ Peter thì hai câu nó lặp lại chữ đúng không thì mình dùng cái chữ he thay cho mình dùng cái đại từ he thay cho cái chữ Peter thì con chỉ cần nói là gì he's a nurse he is a nurse uh-huh. như vậy tụi con nhớ cho cô ở đây phân biệt được chữ does với chữ do nè đó và ngoài ra khi mà tụi con muốn hỏi về cái cái nơi làm việc à, cô ấy là bây giờ cô ấy là nurse rồi đó thì cô ấy làm ở đâu where does she work cô ấy làm ở đâu where does she work uh-huh. cô ấy làm ở đâu thì mình mới trả lời à anh ấy cô ấy làm ở bệnh viện she works at a hospital she works at a hospital ok còn ngược lại qua phía bên này là gì hồi nãy giờ tụi con đang dùng chủ ngữ số ít đúng không thì ở đây tụi con có còn cái câu mà hỏi về cái người mình đang nói chuyện á thì đương nhiên nó sẽ là câu what do you do rồi what do you do thì câu đấy là câu đơn giản rồi mình không nói tới nữa còn bây giờ mình có câu ví dụ như là chủ ngữ số nhiều nè what do your parents do you remember your parents when you talk about parents, it means your dad and your mom, okay? Your dad and your mom, they are your parents. Uh -huh. Parents là bao gồm cả bố lẫn mẹ. Nếu mà có S, tụi con sẽ hiểu là cả bố lẫn mẹ. Cho nên có phải ở đây là your parents là số nhiều không? Mà số nhiều thì tụi con không có dùng chữ does, tụi con phải dùng cho câu chữ do. What do your parents do? Uh -huh. Như vậy ví dụ họ làm nghề gì, họ làm chung một nghề thì tụi con sẽ trả lời chung là they, họ là They are farmers. Okay, they are farmers. À, họ là nông dân, họ là những người nông dân. Và tụi con thấy có phải ở đây mình có she is a nurse bởi vì chỉ có một người thôi. Còn ở đây là do là hai người cho nên là số nhiều thì tụi con không có a, ờ, an mà tụi con phải thêm gì? Thêm s. Tùy từ có từ thêm s đúng không? Có từ có thể là thêm cái khác, có thể từ giữ nguyên. They are farmers. Họ là những người nông dân cho nên là các bạn khi mà dùng những cái này để ý cho cô là do does nè chủ ngữ số ít số nhiều nè rồi chỉ cho cô cái chỗ này là số ít số nhiều khi nào mình có is khi nào mình có are ok you pay attention cũng như cái kia bây giờ con muốn biết là à bây giờ họ là nông dân thì họ làm ở đâu where do they work where do they work so when you answer they work on a farm à họ làm việc ở trên một cái nông trại they work on a farm ok như vậy con thấy ở đây bởi vì là they nè các bạn nhớ hiện tại đơn đúng không they cho nên là động, ờ, động từ của mình thì sao động từ của mình giữ nguyên ok work không thêm gì hết thì có phải ở đây tụi con thấy he với she động từ mình phải chia động từ không thêm s nè đó thì đấy là cái hiện tại đơn mà hồi hôm trước mình học đó ok so I just want to talk about the grammar like that cô chỉ nói sơ về cái grammar thôi hôm sau thì cô cho các bạn tập luyện cái mẫu câu này uh -huh. I will we will practice this one later and then we will do this one okay chúng ta sẽ làm cái bài này okay later but now it's 9 p.m. so I think we can stop here today guys okay good job for today class very good so now it's time to say goodbye and see you guys next Saturday okay bye bye everybody remember to do the moonlight chào cô, con chào cô, con chào cô, cô cô. Bye bye cô, See you Sunday. Chào cô. Goodbye guys. Nói với con là I love you too. Yes, bye bye. Bye everyone. Thank you, thank you. I love you too. Bye.